Kiến thức bất động sản Việt Nam xin chào bạn. Video hôm nay sẽ có nội dung chính là 11 cuốn sách hay nhất về bất động sản. 11 cuốn sách hay về bất động sản cung cấp cho bạn những lời khuyên bổ ích, giúp bạn lập kế hoạch để chính mình thành công trong lĩnh vực bất động sản. Cuốn sách thứ nhất đó là 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất Nội dung của sách này tập hợp những lời khuyên khôn ngoan sáng suốt của 100 nhà kinh doanh bất động sản hàng đầu. Trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy sự sáng suốt khác thường có được là nhờ vào những kinh nghiệm và bài học mà những nhân vật có thế lực trong kinh doanh bất động sản trên khắp nước Mỹ phải trải bao khó khăn mới rút ra được. Cuốn sách thứ hai là Triệu phú bất động sản tự thân Cuốn triều Phú Bất Động Sản Tự Thân không phải là một cuốn sách viết dạy bạn phương pháp giàu nhanh, mà nó dựa trên các bằng chứng, khái niệm khoa học cũng như đưa ra cách thức tiếp cận thực tế trong lĩnh vực bất động sản phương pháp đã giúp những người đủ quyết tâm đạt được thành công thực sự. Nó định hướng cho bạn đầu tư mua đâu lãi đó. Nội dung cuốn sách này là truyền cảm hứng cho những ai đang thuê nhà có thể dũng cảm bước ra ngoài và mua một căn nhà của riêng mình. Cuốn sách thứ ba là Donald Trump chiến lược đầu tư bất động sản. Cuốn sách này nói về chiến lược đầu tư bất động sản của Trump, trình bày một cái nhìn toàn cảnh về ý tưởng sáng tạo đã đưa Trump lên đến đỉnh cao thành công. Những kiến thức trong cuốn sách sẽ giúp cho chúng ta tránh khỏi những rắc rối không đáng có, tiết kiệm thời gian tiền bạc và bảo đảm mức độ thành công cao trong các thương vụ bất động sản. Khi bạn đọc, nó sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn trong các thương vụ đầu tư bất động sản của mình nếu áp dụng các chiến lược của tỷ phú Trump. Cuốn sách thứ 4 là Triệu phú môi giới bất động sản. Nội dung trong cuốn sách sẽ mang tính đột phá bạn sẽ học được như Bản đồ dẫn đến thành công cho từng chuyên gia môi giới bất động sản để đạt 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên và sống với phiên bản xuất sắc nhất của mình với những bước tiến lớn trên con đường chinh phục đỉnh cao. Nâng tầm tư duy về mục tiêu thu nhập thụ động 1 triệu đô ngoài mục tiêu thu nhập dòng 1 triệu đô la Mỹ và làm việc ít thời gian hơn, nhưng lại thịnh vượng hơn. Các mô hình kinh tế hiệu quả cao nhất trong quản trị và vận hành các công ty môi giới bất động sản Cuốn sách thứ 5 là Bất động sản căn bản. Nội dung cuốn sách này tác giả cung cấp những hiểu biết cơ bản nhất về chuyên ngành này về các phương pháp sau, phương pháp đầu tư phát triển đối với những nhà đầu tư phát triển bất động sản lớn. Phương pháp đầu tư bảo toàn vốn và sinh lời đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Phương pháp lựa chọn mua nhà đối với người mua nhà để ở. Truyền đạt phương pháp tư duy trong kinh doanh có thể áp dụng đối với mọi lĩnh vực và đối với tất cả những người đang hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp mà bất động sản chỉ là phương tiện truyền tải những phương pháp tư duy này. Cuốn sách thứ 6 là Đầu tư bất động sản. Nội dung cuốn sách chỉ cho bạn con đường gần nhất, dễ dàng nhất để thành công trong kinh doanh bất động sản cỡ nhỏ. Bạn sẽ khám phá ra cách thức hoàn hảo nhất để kinh doanh bất động sản mà không cần nguồn tài chính lớn, cách đọc hiểu thị trường và mua bất động sản vào thời điểm hợp lý nhất. Cung cấp tất cả thông tin và chiến lược cần thiết trong đầu tư bất động sản, đây là cuốn cẩm nang thiết thực và toàn diện nhất trong sự nghiệp kinh doanh bất động sản của bạn. Cuốn sách thứ 7 là Sổ tay pháp lý bất động sản tập 1. Bên mua cần biết luật lệ gì? Đây là bộ sách sổ tay pháp lý bất động sản ra đời để đóng góp tri thức pháp lý từ phân tích vụ việc thực tiễn trong lĩnh vực bất động sản. Cuốn đầu tiên bên mua cần biết luật lệ gì là cầm nang dành riêng cho bên mua bất động sản tại Việt Nam. Việc nắm bắt nguyên tắc luật pháp, hiểu bản chất vấn đề pháp lý then chốt và hình thành một số kỹ năng cơ bản là đủ để bên mua đi đến giao dịch thành công. Cuốn sách thứ 8 là Phong thủy trong bất động sản. Nội dung cuốn phong thủy trong bất động sản là quyển sách về phương pháp truyền dạy phong thủy nặng tính giáo điều đang biến đổi dần thành phương pháp truyền dạy được hệ thống hóa qua trường lớp chính quy. Cuốn sách này sẽ giúp cho những người quan tâm đến bất động sản hiểu một cách bao quát từ vị trí đầu tư đến chiến lược tiếp thị theo phong thủy. Cuốn sách thứ 9 là Luật kinh doanh bất động sản và văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung cuốn sách này gồm có hai phần. Phần thứ nhất, luật kinh doanh bất động sản gồm các chương như sau. Chương 1, những quy định chung. Chương 2, kinh doanh bất động sản có sẵn. Chương 3, kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai. Chương 4, kinh doanh dịch vụ bất động sản. Chương 5, quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Chương 6, điều khoản thi hành. Phần thứ hai là văn bản hướng dẫn thi hành. Cuốn sách thứ 10 là Phải nghĩ như một tỷ phú. Nội dung cuốn sách này tác giả cho người đọc thấy được cách nghĩ của một tỷ phú về tiền bạc, sự nghiệp và cuộc sống. Bạn sẽ tìm thấy lời khuyên giá trị về đầu tư bất động sản, từ đánh giá bất động sản đến việc mua, bán và tái đầu tư. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ cho bạn cách gây ấn tượng với mọi người, cách chỉnh và phê bình người khác, cách để hiểu bạn bè và tất cả mọi thứ bạn cần để tiến về phía trước. Cuốn sách thứ 11 là Làm giàu nhờ kinh doanh địa ốc. Đây là cuốn cẩm năng hướng dẫn từng bước một hết sức cần thiết cho việc kinh doanh và mua bán địa ốc mà cần phải luôn tham khảo. Bạn sẽ học được những điều như là 1. Tìm ra một căn nhà có vẻ hứa hẹn 2. Phân tích tiềm năng mang lại lợi nhuận. 3. Mua đúng giá. 4. Sửa chữa theo đúng lịch trình và ngân sách. 5. Bán nhanh để tối đa hóa lợi nhuận. Trên đây là những kiến thức mà bạn vừa xem, 11 cuốn sách hay nhất về bất động sản mà bạn nên đọc khi làm trong lĩnh vực bất động sản. Bạn có thể truy cập website mimhouse.vietnam để xem chi tiết. Cảm ơn bạn đã xem video, bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật thêm những video bổ ích nữa nhé. Hy vọng video này có thể giúp ích cho bạn.